sinh dung với chếp chúa khẩu chín soi như cháu xì hùng như chiêu bún tò dung như miền khô la như chảy phun chủ như sinh dung màn miên à muang nái tế hòa ủ lùng đĩa miên à ôi chủ beng nòm uang Máy cún dầu hô dầu phai Bút dòi phai miền trồng miền y nhê dùi ỏi con sông mình nhê hòa y nhê hiếu hám tụ thông, Ỏi con suốt mình nhê Yê ỏi bụng nòm uổng hòa bơi, Yê ỏi phát tàn bà phó mình ơi lấy quang trụ khấu nàn nhê chàng hồ yê mai cầm dìa tung dấu tổ hỏi yê vua tế vinh vắng quầy còm yê xe khẩu nín bua nhê chín tròi và bú và màu có chín tròi chấm nhê miền mãi mãi hải tàu hải chùa nín nhê co yếu ruột ไฟเทงนินชวดจั่วเยจาจิน ปุนถิ่นหูเวจูเยติวแมงเซจายให้ปุนบวเจีย อย่าไม่ให้เกาเวปุนนินเหยีดหลิว เจียงเจียนไม้สุมิงเยี่ยม เยี่ยมเกณฑ์นินปวดชงเมงเมียน ฟินหังเยไต hùng chào mấy hiếu nhé miền giả tài quang nên bua nhé chìn tròi bun căn tàu nên bua nhé cháu bền nên bua nhé liều yêm nhé béo tông nên bua yêm nhé tòng thảo màn câu màn tòi Máy cú nên bua lồng, nên bua cằn, nhê, bùa chuất, bút nên bua nhê đào miền bút rồi mpả mấy thỉnh nìn bùa mấy rủ tẩy nìn chiều nắng sèn khu chủ miệt mía nái xe khẩu cằn hùng như cháu như miền chầu căn chiến nìn bùa anh hơi nìn bùa có như quả vua tỳ ôi chủ buồng như xì nìn bùa hang tình chàng tay như bạc kỳ dùng chủ tài nhé cha giả ói châu nín bùa cầu dù nhé miền thao lùng đom khu miền ói cún chén nín bùa nín bùa nhé xin ói hú chén dìa yểm kên giả dạ ói châu nín bùa nhé béo hứng bà thiên hùng ói diều yê nhé mèn lời đút yểm kên nhé cha Quầy trụ nên ỏi chip ye. Mây bọt miền bút tròi. Bên chiến pháo. Mấy tùng cầm dìa. Quầy trụ nên tẩy nhê trang hồ nên mấy hai tò hải nhủng mình. Nên nghe giang làng mấy hai căn nên dìa mình. Mấy cún nên chàng chiến nhê chàng hồ. Nên phun nên mai on lọ. อย่าไม่คุ้น ไม่เมียนเชงเวยจูนินปุดจอย เจนฝาว นินปอยจูกวยเสยหังนินเยองถ่ายบัวนอเหย็ดหลิวไม่ตู้ปวดยัง เมียนพุทจอยมป่า ไม่เถงนินไม่จูไตนินตายเฉาแสงคู่ฝินหังเงจูเมียดเมีย